Mọi người nghĩ đây là cà rốt ư? Hay là nhân sâm? Hôm nay Tí Dion sẽ cho mọi người biết đây là gì Đây là gì anh? À? Quỹ tiết kiệm về tương lai Mày có biết mày làm vậy là lãng phí thực phẩm không? Mày đưa tao không tiết kiệm hơn sao? Đưa mày tiết kiệm cái nồi khá nhanh Còn giấu ở đâu nữa Trước khi tao cho mày thành gấu trúc Làm cái gì vậy Cho mượn đi Nơi nguy hiểm nhất của mình nơi an toàn nhất <laughs> Tao không hiểu nổi luôn á Một tháng cho mẹ 200 ngàn tiền tiêu vặt Rồi nồi Niêu Sơn chả cái thứ ta mua là để nấu ăn cho ai Cho ai Làm cái gì vậy Ta-da, bất ngờ chưa Granola của Biresco với yến mạch siêu giòn và viên sữa chua siêu ngon Nguyên thùng cho luôn nè Vị sô-cô-la đen không? Đánh chống lãng hả? Bây giờ cho cơ hội lần cuối cùng Còn giấu chỗ nào nữa thì loi hết ra luôn đi nha còn không thì tối nay mày sẽ ra ngoài đường mày ngủ á hứa nha ok không éo đi đỡ mặt á hả dạ dạ rồi dạ, chúng thử rồi bất ngờ chứ đúng là cô gái may mắn Mọi người nghĩ đây là cà rốt Bông, bông, bông, bông, bông, bông, bông, mày nhiêu lần rồi nói mày nhiêu lần rồi đứng lên bị đứng lên đủ filter ngầu đấy thử đúng nào vãi òa luôn Vợ ấy trứng ở đâu ra đây? Tôi đẻ ra đấy. vợ <laughs> ấy vợ của Vợ ấy trứng ở đâu ra đây? Tôi đẻ ra đấy. <laughs> vợ ấy vợ có thấy cái quần đùi trắng của anh đâu không? Anh thử gọi nó xem. <laughs> Thế tôm chín rồi có bưng ra không? Cái này nó nó có chân nó tự nó bò ra. Vợ ấy vợ đang làm gì trong nhà vệ sinh đấy? Đang làm nửa tâm cho anh ăn đấy. Vợ ấy thì quần áo khô rồi để đâu đây? anh để lên mặt tôi đây này anh ơi con chó nhà mình ở đâu rồi ấy nhỉ kẹp ở nách kia này anh nói cái kiểu gì thế à vợ ấy trứng ở đâu ra đây vào nỗi nhớ u vơ san san xin xin mập mờ lặng chưa sầu ta vội tô vơ ở đây anh tích một mình từng sợ tô đơn thường là từng nói ngưng tết nó để để tốt hơn phần vào nỗi nhớ vui